bởi I'm not the one từng nói em xem tình yêu quý như bạc vàng Nên em giấu giếm một mình âu yếm nhưng lại sẽ toạc màn đêm Em từng nói muốn có một tình yêu thật thà Nhưng tình yêu thật lạ Vẽ bức họa nhưng lại không tô đỏ Hoặc nét âu lo lại phải thua luôn cả màu mắt em Lại làm bát tâm trí Về quá khứ lại ngột ngạt không khí Em khóc bên ngoài và em khóc ở bên trong Thân em mảnh mai như chén lúa đồng đóng Nghe lời họ thổi em lung lay Nghe mời họ hẹn im trình và em bé tắt đèn nhưng lại bị đeo gọn bởi thời gian sắc bén em không phải là khúc gỗ nhưng lại quá mục vị quá nhiều mối em là công chúa bình minh nhưng em lại thức dậy lúc chiều tối gượng gạo em nở nụ cười ấy gặp ai cũng vậy kể cả anh em là chiếc lá úa tàn vàng thì vàng chứ sao lại giả xanh làm sao để tiến về phía em Tiến về phía em Chỉ cần thấy em đang khóc vì ai Là con tim của anh như thất lại Có thể với ai em quá thất tả Giữa muôn vạn lần người ta dối trá Với anh tình yêu em mất tất cả Mất tình mất tử chứ đừng mất ta Này em Chỉ cần ngước đầu nhìn lên thì em thấy tình yêu anh ở đây Chỉ cần đưa tay ra thì tay anh sẽ nắm lấy Bao nhiêu lần yêu cho vừa Anh muốn biết điều gì vừa xảy ra Sau cùng thì như trao giải em được giải tỏa Còn lòng anh giải hoa Vì em anh đã ngả nghiêng Theo chân em rồi nghiện nên đã about you. Mm-hmm.